Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với những video ma quái và rùng rợn nhất. Câu chuyện bắt đầu thật rùng rợn tại một ngôi làng cổ và đang diễn ra trong một ngôi nhà cũ nát của một ông già. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những video ma quái và nhớ đừng có run sợ đấy nha. Số 1. Chiếc váy cưới Đoạn clip được đăng trong một nhóm huyền bí, người đăng tải lên với một hy vọng và mong đợi sẽ được một câu trả lời thật sự thích đáng khoảng 2 mét thông thường và một số phiên OVB Đó là một thời điểm diễn ra ngẫu nhiên trong đêm. Tuy nhiên, họ đang quay phía trên hầm mộ và có rất nhiều bia mộ xung quanh. Hướng mới quay xuống một lần nữa, một thứ thật sự đáng sợ xuất hiện. Ya te digo, metemos ahí a Cristo. Pero bueno, ya, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo, metemos ahí a Cristi. Pero bueno, ya, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Một người trong bộ váy trắng đang đi bộ. Các nhà bình luận suy đoán rằng thậm chí nó có thể giống một chiếc váy cưới của bức tượng này. Sự xuất hiện dường như thật sự nhỏ và nó trông giống như một người phụ nữ đang đi bộ ở đây. Nó chắc là lỗi hay là gì đi nữa. Nhưng theo bạn, Chiếc váy này thật sự là gì? Nó không phải là giả mạo, vậy đây chính là một loại linh hồn lang thang không nghĩa địa ngục. Số 2. Ma trong tầng hầm Hầu hết các bạn đều quen thuộc với trường hợp ấn lạnh của người dùng cốm Dino. Anh ta trải qua một nỗi ám ảnh khá ác độc trong chính ngôi nhà của mình. Anh ta đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa nhiều lần nhưng không bao giờ có thể loại bỏ được một cách tốt đẹp. Và thời gian càng trôi qua, những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Anh ta đã lắp đặt một số camera an ninh trong ngôi nhà của mình để ghi lại một số sự việc diễn ra vào đêm nay, anh ta đã nhờ một điều tra viên ghi lại sự ám ảnh này để xác định anh ta sẽ làm gì trong những bước tiếp theo. Khi người đàn ông làm được điều đó từ cầu thang xuống tầng hầm, chúng tôi có thể thấy bóng đen xuất hiện. Theo sau anh ta, nó sẽ đáng sợ như thế nào? Nó sẽ xuất hiện đáng sợ rằng những thứ này thích rình rập mọi người dưới đó. Tuy nhiên cũng không rõ lý do để cập nhật thêm, chúng tôi để mắt đến chúng Số 3. Bàn tay trong thang máy Từ người dùng Danny Chomia, anh ấy đã nói trong quá khứ rằng anh ấy cùng với gia đình đang sống trong một khu chung cư thật sự cũ mà trước khi được cải tạo thành một khu khách sạn. Nhiều câu chuyện ma đã được kể bởi ban quản lý tòa nhà và Danny đã xem một số những thứ thật sự kỳ lạ trong đó, cũng như hôm nay anh ta đang đi theo con trai của mình vào một thang máy của tòa nhà. Đúng lúc đó, anh ta đã bắt gặp một thứ gì đó khá bí ẩn những gì anh ta vừa nói với cậu bé trong đây, vì anh ta vẫn còn là một bào thai. Tôi thật sự không hiểu ý của anh ấy. Sau đó anh ấy nói rằng anh ấy đã thấy một thứ gì đó ngay phía trên con trai mình và sau đó có hai người đó. Những dấu tay xuất hiện từ đâu? Trong chúng nhỏ xíu nên người ta tin rằng chúng thuộc về một đứa trẻ, một đứa trẻ ma. Có lẽ con trai của ông ấy đang nói về một cậu bé mà lâu lâu nó mới thấy. Kỳ lạ phải không? Số 4. Chiếc áo tròn Indo Người dùng dấu vật đã chia sẻ cuộc gặp gỡ khá kỳ lạ trong phần huyền bí và đã ở ngoài đêm. Khi video này được ghi lại, anh ta nói rằng ban đầu mắt anh ta bắt gặp được một thứ kỳ lạ phía bên kia của đường phố, bên cạnh tiếng khóc bất thường. Anh ta đã cảm thấy rằng những gì anh ta nhìn thấy tương đối không tự nhiên Chúng ta có thể nhìn thấy một con ma ở đây. Nhà bình luận nói rằng tờ giấy này trông giống như một chiếc áo tròn, thường được mặc bởi những phụ nữ Indonesia và Malaysia. Có thể không? Vì vậy khó có thể nói liệu đây có thể là một hồn ma thật sự hay chỉ là một phụ nữ bình thường. Tuy nhiên người đàn ông cảm thấy cuộc gặp gỡ này thật sự rùng rợn. Số 5 mạng nhện. Video sau đây được tạo bởi Tobias và anh ta đã chuyển tiếp điều này ban đầu từ Henrik nham hiểm. Nó đã bị bắt bởi một gia đình ở các bang thống nhất là nơi có một số sự kiện kỳ lạ xảy ra. Rõ ràng họ đã nhận được rất nhiều sự cảnh báo chuyển động vào ban đêm trong những tuần qua. Những sự bay lượn kỳ lạ của các đồ vật vật đang đi qua sân và đường lái xe của họ. Đây là một trong những bản ghi mới nhất Có thể đó chỉ là một mạng nhện hay một con bọ. Rất khó nói với gia đình rằng nó xảy ra thường xuyên vào ban đêm. Đến nỗi họ tin rằng có điều gì đó bí ẩn đang xảy ra ở đây hoặc là một điều huyền bí hay một điều gì đó hợp lý hơn. Số 6 Chiếc bóng cô con gái Video tiếp theo được chia sẻ bởi Quái Vật Channel. Người mẹ đăng tải lên những video thường liên quan đến gia đình của cô ấy. Cô ấy đã đăng tải lên một video có vẻ như là một người hâm mộ lớn hoặc điều huyền bí khiến cô ấy hơi hoảng sợ. Đó là một trong những lý do mà cô ta quan tâm đến thế giới huyền bí và những thứ mà cô ấy không thể biết đến. Sau khi con gái cô ấy đang chơi trong phòng khác, cô đã nghe thấy con gái đang nói chuyện với ai đó. Mặc dù không có ai khác ở trong căn hộ, nhưng cô ấy cho rằng con gái đang nói chuyện với ai đó, nên cô đã gọi đứa con gái đến. Lily, come here. Lily, who are you playing with? Chỉ có cô ấy và con bé ở nhà Cho đến khi xem xong Và nói ngang nhưng cô ấy không để ý đến nó Khi một bóng đen lướt qua Lướt con gái nhỏ của cô ấy Ở phía sau và dường như cao hơn con bé Và đang bước đi hoàn toàn khác Nên không thể có bóng của đứa nhỏ đúng không Bà mẹ trẻ bối rối và hoàn toàn chắc chắn rằng con gái mình đã có thể nói chuyện với ai đó hay một người bạn tưởng tượng của mình. Số 7. Cái bóng cầu thang Trong tuần qua chúng tôi đã chụp và xem xét mới nhất cuộc điều tra của Ken. Anh ta đã ở một mình trong nhà cụ một lúc. Nhưng anh ta thật sự tưởng tượng như thế nào? Đã được ghi lại trong thời gian đó và tổng hợp lại một số điều đáng sợ nhất. Đoạn ghi sau đây anh ta là bạn cầu thang và đặt câu hỏi với phía bên kia vì anh ấy chắc chắn đã nghe thấy điều gì đó ở trên đó trong phòng ngủ của anh ấy. Hello? Now, when I go through the door of the bedroom, I hear a strange sound behind me, and I turn the camera around really fast. Now, I didn't see anything there, but out of curiosity, when I was going over these recordings, after I saw what was captured on the stairway, I also brightened up lightened up the recording from when I spun the camera around and there was another strange anomaly captured. Kem tin rằng có một cái bóng ở ngay sau lưng anh ta và có thể nó xuống cầu thang vào phòng ăn một lần nữa. là thực thể có thể khiến anh ta lên tầng trên và có thể đi qua anh ta một bí ẩn khác để đi xuống cầu thang. It is obvious there are definitely certain entities that do not want to be seen by the living. Số 8. Tấm thẳng ma quỷ Là không muốn bị nhìn thấy bởi bệnh bại liệt còn sống đã tải lên. Hình ảnh đáng lo ngại sau đây được chụp lại vào mùa hè mà người xem có thể xác định một khuôn mặt thật đáng sợ. Nhờ người hàng xóm của tôi chụp, nó được chụp bên cạnh một nghĩa trang với hình ảnh khuôn mặt không hình dạng sợ đang ẩn nấp qua hàng rào ở đây vào thời điểm đó người tải lên nói rằng không ai nhìn thấy nó nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra số 9 ngôi nhà hoang Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi quyền bí bóng tối về một trong những chuyến đi mới nhất của anh ấy. Anh ấy đang đi trên con đường được cho là bị ma ám anh ấy đã được một người đăng ký chỉ đến địa điểm sau đây. Dường như khu vực này nổi tiếng với nhiều vụ mất tích trong những năm qua. mười năm trước một người đàn ông đã đi cùng một con đường với lối tắt anh ta lái xe khoảng 2 km trước khi anh ta nhận thấy một người đàn ông đang đứng trên đường, nhiệt độ bên ngoài là âm 15 độ. Tuy nhiên người đàn ông này chỉ mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo len khi anh ta lái xe lại gần và nhận thấy khuôn mặt của người đàn ông bị biến dạng, đôi mắt trũng sâu. Tuy nhiên anh ta lái xe đi nhanh hết mức, có thể bóng ma đen tối kia đang đi trên cùng một con đường. Khi anh ta bắt gặp được một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, vị trí đã thu hút được sự quan tâm của anh ta để xem liệu những thứ xấu xa có còn tồn tại trong khu vực này không. Và anh ấy bắt đầu thiết lập thiết bị của mình sau khi kiểm tra nơi này một lúc. посижу, послушаю, будет ли что. Придет сюда или Это точно не звери орут. Những tiếng hát thật sự kỳ lạ, có thể nghe thấy từ xa và bóng tối không có manh mối nơi chúng có thể bắt nguồn. Từ một lúc sau đêm hôm đó, dường như có một thứ gì đó đang xâm nhập vào nhà. Hay thứ đó là gì mà người này đang lang thang ở các tầng dưới trong nhiều phút. Không mục đích, nó sẽ xuất hiện một cảnh tượng thật sự đáng sợ. bóng tối đang ẩn nấp trên lầu và trong khu vực chứa đồ của ngôi nhà này. Nhưng những tiếng động kỳ lạ làm anh ta sợ hãi. Sau vài phút thì anh ta đã bỏ chạy vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta vào đêm hôm đó. Và ai đã đến thăm anh ta. Nhưng đó là tài liệu chắc chắn. Nếu bạn có thể kiểm tra toàn bộ cuộc điều tra huyền bí này trên kênh của Daco Số 10. Ông chủ bất động sản Video này đã được chuyển tiếp bởi Phượng Hoàng mà người dùng đã nói với tôi rằng và được tìm thấy trong không gian tối. Một lần nữa chúng tôi đang xem một VHS. Nó đã được ghi lại bởi một đại lý bất động sản. Chủ cũ là một người đàn ông lớn tuổi đã qua đời gần đây trong ngôi nhà gia đình đã cất nhà để bán sau khi người đại diện nói rằng nhưng đêm nay có những sự trục trặc bất thường. Máy quay phim chưa hề bị trục trặc trước đó, xuất hiện nhiều trên băng và có những tiếng động lạ giống như tiếng la hét. Thật sự kỳ lạ nhưng điều đáng sợ nhất là những điều đã xảy ra. Chúng ta có thể thấy rõ ai đó đang ngồi ở đó sau khi máy quay quay từ tầng 1 xuống phòng khách, nhưng không có ai khác ở cùng đại lý. Và sau đó trong sự cố này đã xuất hiện trên tài liệu video Nó trông giống như một khuôn mặt đáng sợ. Có lẽ đó là chủ sở hữu cũ. Vậy làm thế nào điều này có thể xảy ra? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để xem được nhiều video hơn nữa, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, thân ái chào các bạn. Hẹn gặp Thank you guys so much for watching.